Đã đi qua ngã tư ờ, chúng ta đều phải giảm tốc độ hết và quan sát an toàn mới được ờ, đi. Đây là ngã tư ờ, cầu Táo Đôi thuộc địa phận xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. nguy hiểm này xét đài đâu đâu ghê đi qua ngã tư không giảm tốc độ kinh quá